quay trở lại với Khải Toàn Hôm nay Khải Toàn vinh dự được mời anh Lê Long Sơn có buổi trò chuyện ngắn về con đường giúp người về à, những thành tựu anh đã đạt được anh Lê Long Sơn là tổng giám đốc của công ty à, mời anh có vài lời dạ, dạ anh dạ công 2 SU2 về cơ hội việc làm đi nước ngoài là cụ thể mình đi những nước nào ạ à? đi Nhật Bản đấy ạ à? quen với uh, toàn quen với anh uh, sơn được một thời gian nhưng yeah. Dạ. cảm nhận được anh là một con người tràn đầy năng lượng nhiệt huyết và người có lòng giúp người rất là lớn thế thì những bạn trẻ ngày nay à, muốn đạt được những thành tựu thì trước tiên các bạn phải xuất phát từ một cái điểm là học hỏi thế thì các bậc phụ huynh lẫn các à, bạn trẻ có bao giờ thắc mắc rằng xã hội ngày nay dạy chúng ta điều gì thế thì nếu bạn hiểu rằng xã hội dạy chúng ta học thật nhiều thì chưa hẳn điều đó mang lại thành tựu cho sau này với bản thân anh Sơn trước đây ngoài khả năng học hỏi nhiều kiên trì và luôn chịu khó trong mọi điều kiện mọi hoàn cảnh để đạt được thành tựu tạm gọi là thành tựu như hiện nay anh Sơn hoặc là thầy Sơn không thể nào vượt qua được những khó khăn những trở ngại nếu bản thân anh không mở lòng với chính bản thân mình anh đã từng có những cái hoài bão đó anh muốn thay đổi rốt ráo một khu vực hoặc một vùng hoặc là cả Việt Nam nhưng rất tiếc sức người có hạn thế thì trong khoảng thời gian mấy mươi năm à, làm cái công việc này anh đã giúp được khoảng bao nhiêu người ạ à? Dạ. yeah à, cảm ơn thầy à, đầu tiên hôm nay à, được gặp thầy để được trò chuyện à, về cái à, con đường sự nghiệp của, của anh à, dạ, đã trải qua và những việc mà anh mong muốn à, thì à, cảm thấy rất là vui dạ, bởi vì à, để chia sẻ được những kinh nghiệm này cho à, nhiều người cũng là một cái việc làm à, cũng giống như thầy yeah. Dạ. à, thầy hàng ngày bao nhiêu năm thầy đã dành cái à, cái sự nghiên cứu cái sự học của thầy à, về à, phong thủy về lá số và khoa học tử vi về cái thiền định những cái giá trị đó nó nó là những cái vấn đề cần phải nghiên cứu chiều sâu yeah. dành thời gian để học hỏi khi được gặp thầy và được nhận từ thầy rất là nhiều cái uh, kiến thức những cái trí tuệ cái cách hiểu về cuộc sống ở những cái góc độ của thiền định rồi của, uh, của quy về số mệnh rồi về cả cái cách uh, hiểu về phong thủy nó liên quan đến cuộc sống hàng ngày của mình là cái nơi ăn chỗ ở nơi làm việc uh, thì uh, phải nói rất là rất là happy uh, nhưng ngược lại hôm nay thì lại uh, Ờ, được thầy ngỏ ý là là muốn ờ, anh chia sẻ chia sẻ về cái công việc những cái ờ, gì thiện lành đến với những cái dạ. bạn trẻ mong muốn được làm việc ở nước ngoài dạ. thì anh sơn giới thiệu sơ về cái công ty về cái định hướng của mình dạ. tắt về cái, cái quá trình của mình ạ à. dạ. thì uh, hiện tại uh, anh đang uh, vận hành một cái hệ thống công ty uh, tên là esu 2 ESU2 à, ờ, có nghĩa các bạn à, xem dưới màn hình sẽ có thông tin chi tiết ạ. Dạ. ESU2 thì có nghĩa là à, hai chữ S à, chữ S, e-, SU có nghĩa là đọc theo tiếng Nhật là chữ S S và số 2 là hai chữ S có nghĩa là S bình phương mà chữ S thì nó à, người Việt Nam chúng ta nói về đất nước Việt Nam là chúng ta hình dung đó là cái bản đồ hình chữ S và Nhật Bản nó là một cái đảo nó cũng có cái văn hóa nó có cái ờ, diện tích cái cái cái cái, cái hình ảnh nó cũng là gần như chữ S của mình à, cho nên uh, khi uh, đi sang bên Nhật uh, học gần ba năm trước thì cũng phát hiện được cái, cái sự tương đồng giữa Việt Nam và Nhật Bản cho nên uh, đã thành lập công ty từ uh, năm 2005 đề điểm này thì cũng qua được 16 năm à, đã trở thành một cái à, hệ sinh thái à, có nhiều công ty trong cái, cái, cái công ty mẹ và cái hệ sinh thái này thì đang làm cái việc là giúp cho các thanh niên Việt Nam ở độ tuổi từ 18 cho đến 30, 35 à, những thanh niên Việt Nam hiện tại đang đang đang phải bắt đầu ra ra đời để sống để làm việc để tự lập tự thân rồi giúp cho bản thân phát triển và à, giúp cho gia đình à, tuy nhiên thì cái cơ hội việc làm tại Việt Nam thì đôi khi à, có những à, những em chưa nhìn ra được cái tương lai nó dài hạn mà chỉ nhìn thấy những cơ hội việc làm trước mắt mà đôi khi những cái, cái việc làm trước mắt này nó không có giúp cho các em sau 30 tuổi, 35 tuổi, 40 tuổi một cái sự dạ. phát triển nó dạ. bền vững và nó liên tục phát triển cho đến khi về hưu thì à, à, có được cái cơ duyên là cũng vào cái tuổi 24 25 là cách đây khoảng 26 à, 27 năm trước sau khi tốt nghiệp đại học bách khoa xong thì vào cái thời điểm năm 94 95 thì cái thời điểm đó thì Việt Nam bắt đầu mở cửa để cho đầu tư nước ngoài thì uh, trong đó Nhật Bản đã đầu tư vào Việt Nam và cái cơ duyên mình uh, biết được cái cơ hội để đi sang bên Nhật để học vào năm 95 thì uh, có cái cơ duyên được đi sang bên Nhật để học đầu tiên là học tiếng à, Nhật học theo uh, cái gì gì ạ đi du học ạ à? dạ, theo, du học đi du bao nhiêu năm rồi đó thì uh, sau khi tốt nghiệp đại học bách khoa xong thì mới học tiếng Nhật một năm dạ. tại Việt Nam thì sau khi uh, cảm thụ được cái tiếng nhật nó là một ngôn ngữ mà nói rất là dễ học nó có cái tính tương đồng trong tiếng việt của mình đó là ở cái cái cái, cái hán, hán hán tự tức là tiếng hán việt của mình và người nhật người ta cũng sử dụng cái tiếng hán trong trong trong ngôn ngữ của họ nên uh, sau khi học tiếng nhật một năm thì đi sang bên nhật thì tiếp tục uh, học nâng cao uh, lên uh, thạc sĩ về cơ khí nhưng sau đó thì uh, mới cảm thụ được uh, đất nước vực Nhật Bản phải nói thời điểm đó và ngay cả bây giờ thì cái sự phát triển của họ là quá tuyệt vời uh, chúng ta thì rất là uh, thần tượng đất nước Nhật Bản thông qua những cái sản phẩm như là xe hơi đồ điện tử gần đây thì không chỉ có Nhật Bản mà có Hàn Quốc rồi Trung Quốc cũng có làm được những cái đồ như vậy nhưng mà xuất phát đều từ Nhật Bản và những năm ờ, chín từ chín năm thì nhật bản nó phát triển cái kinh tế thần kỳ tuy nhiên thì ờ, sau khi sang bên nhật mới chứng kiến là đất nước nhật bản không chỉ là họ giàu có họ có nhiều tiền và một cái xã hội rất là văn minh ờ, và đặc biệt là cái cái chuẩn mực cuộc sống và đạo đức của người nhật phải nói rất là tuyệt vời cái cái cái việc mà giao thoa được với một cái nền kinh tế nền văn hóa như Nhật Bản phải nói là một cơ duyên rất là may mắn cho tôi anh ờ, Sơn chia sẻ thì trước đó sau khi ờ, học lên thạc sĩ giờ anh ờ, về anh có ý định là anh về Việt Nam anh mở công ty giờ mở công ty để, để kinh doanh về cơ khí à, thực ra mục tiêu ban đầu là đi sang đó học cơ khí để đi làm à, việc ở bên Nhật một thời gian về cái ngành khuôn mẫu cơ khí chính xác theo cái ngành mình học tuy nhiên ờ, sau khi học xong thạc sĩ thì mới nhìn thấy được là cơ hội rất lớn cho người Việt Nam à, bản thân anh đi sang đó cảm thấy mình học được rất là nhiều nhưng mà ở thời điểm đó mà sang bên ờ, Nhật á, thì một năm được vài chục người dạ, quá quá là ít trong khi thấy người Trung Quốc và, và những nước khác như là Philippines, Thái Lan gì họ sang nó sang nhiều rất là nhiều ở Việt Nam mình tại sao mình không có nhiều người sang mình có đầu mới nảy sinh ý định à, thì nói anh à, với cái người có mệnh về uh, tài phú và cố gắng lòng giúp người thế thì cái người mà có cái khả năng thông minh kiên trì nếu mà đi sai đường thì chưa hẳn là tốt tuy rằng ban đầu anh có ý định kinh doanh về cơ khí nhưng vì cái tấm lòng bao dung vị tha của mình anh đã nghĩ ra cái cách đưa rất nhiều người Việt đi qua nước Nhật để học hỏi trao đổi tri thức lẫn về cơ hội về công việc đó là một cái sự giúp người giúp chúng sanh rất là quý báu trong mệnh của anh vốn có sẵn cái mật mã quý nhân là mật mã giúp người thì anh đã trò chuyện kể lại với Khải Đoàn rằng trong cuộc đời mình đã gặp rất nhiều quý nhân quý nhân ở đây có hai cái nghĩa một là những người giúp mình vô điều kiện hai là những người giúp mình có điều kiện thì anh đã hội đủ hai yếu tố đó dạ. có nghĩa rằng người giúp anh vượt qua sóng gió lớn nhất chính vì những cái người đó trong những cái giai đoạn thấy sự cần mẫn thấy sự cố gắng nỗ lực không ngừng và cho anh cơ hội cho anh cơ hội từ doanh nghiệp lẫn Việt Nam thế thì trong cái quá trình sống từ trước đến giờ trong cái quá trình làm việc thì cái cơ duyên nào đưa anh đến về niềm tin về tôn giáo tâm linh hay Phật pháp ạ? Dạ. À, nói về ờ, thứ nhất là về cái mã số quý nhân mà thầy có liên cập đó. Dạ. À, thì thực sự là thấy trong cuộc đời mình đúng là như vậy. Ví dụ như à, cái việc cơ duyên mà để đến với nước Nhật thì lại có một quý nhân đó là thầy Nguyễn Đức Mèn là hiệu trưởng của trường Nguyễn Đông Du mà thầy là người trước ờ, khi mà ờ, kết thúc chiến tranh là thầy học ở bên Nhật sau đó thầy về Việt Nam để ờ, thầy mở trường tiếng Nhật và thầy kêu gọi các cái sinh viên trong đó có đại học Bách khoa để tổ chức seminar và thầy hướng các các em anh em sinh viên là học xong phải đi sang bên Nhật học về ngành kỹ thuật là phải sang bên Nhật học thì sau khi nghe cái buổi hội thảo đó và tự nhiên trong lòng khởi lên cái, cái tâm là phải quyết định đi sang bên quyết tâm yeah. sau khi tốt nghiệp đại học xong là đến gặp thầy thì thầy chính là cái người dẫn dắt mình đi sang bên à, thì sau khi đi sang bên nhật thì lại gặp rất là nhiều quý nhân là những anh chị mà đã sống ở bên nhật là bạn bè của thầy lại thấy uh, thanh niên việt nam là mình đi sang đó chịu khó học lại được các cái anh chị bên đó những người đi trước thế hệ trước lại giúp đỡ cái việc mà vào đại học có những có người đỡ đầu để ờ, giúp mình rồi sau khi mà ra lập nghiệp ở bên Nhật thì lại gặp được rất là nhiều những người Nhật có nghĩa là anh, ờ, anh, ờ, anh mở công ty bên Nhật trước dạ đúng rồi dạ. dạ để mở công ty bên Nhật để mà mình làm cái đầu cầu bên kia mình hỗ trợ cho các em khi mà sang bên kia thì phải đi tìm những cái, cái nơi làm việc mà mình cảm thấy những nơi làm việc này tốt tương lai họ sẽ đầu tư sang Việt Nam những công việc này sẽ được chuyển sang Việt Nam thì người Việt Nam sang đó làm việc rồi thì sau này sẽ lại tiếp tục trở về Việt Nam để để để để, để, để phát triển công việc tại Việt Nam nữa cho nên phải lập đầu tiên phải lập cái công ty doanh nghiệp trước à, và ờ, khai thác thị trường đi gặp các cái ờ, công ty bên Nhật có cái nhu cầu tuyển lao động nước ngoài trong những người Việt Nam thuyết phục người ta để tuyển lao động cái cái cái đầu tiên là thì mình lúc trước rồi so với người Việt Nam thật ra bản thân quý nhân thì giờ à, mình anh vẫn có gặp những cái người mở lòng giúp đỡ và doanh nghiệp đầu tiên đó là những ông giám đốc khi mà mình đến gặp và nói chuyện thì có nhiều ông giám đốc đầu tiên là khách hàng của mình còn chưa biết Việt Nam là ở đâu nữa cái thời điểm đó là người ta chưa biết về Việt Nam có nhiều ông lại còn nói là Việt Nam có đang chiến tranh còn chiến tranh không ở à, Việt Nam ăn cơm bằng tay hay bằng đũa à, có nhiều người nhìn người ta thời điểm đó người ta chưa còn chưa biết Việt Nam không, không định vị được Việt Nam nhưng mà sau khi bằng cái cái sự nhiệt thành cái sự uh, mong muốn mình mong muốn người Việt Nam sang đây để làm việc trong công ty của ông dạ. mà trong ngành cơ khí trong ngành điện tử thì người Việt Nam rất là thích để mà học tập thì uh, những cái uh, người khách hàng là những người giám đốc chủ của các cái, cái doanh nghiệp đó khi họ thấy mình cái sự mình nói bằng tiếng Nhật với một cái cái sự hiểu biết của mình thì họ ủng hộ dạ. và họ tin tưởng và đó là những cái viên gạch đầu tiên để mà mình kết nối cái sự hiểu biết hình dạ. máu ra là cho ban đầu để dạ. mình nói nêu lên cái niềm tin dạ một cái câu chuyện mà đến với tâm linh đó thầy thì nó là như thế này thực ra uh, trong cuộc sống hiện đại bây giờ thanh niên ở Việt Nam anh cảm thấy rất ít người có cái cảm nhận về tâm linh có cái ờ, cái, cái thời gian có cái suy nghĩ có cái học hỏi về về tôn giáo à, anh cũng là một trong những người như vậy hồi xưa đi học là mình học về khoa học mình chỉ tin khoa học thôi tức là khoa học nói cái gì đúng thì mình đấy mới nghĩ là đúng còn cái gì mà mình không nhìn thấy được không chứng minh được thì mình không tin nhưng mà thực ra sau khi sang bên mình là ở bên Nhật rất là nhiều chùa mà những ngôi chùa họ xây được cả hàng ngàn năm trước mà nó vẫn còn đẹp rất là đẹp còn gỗ mà vẫn còn mới những cái, ngôi đền theo kiểu ờ, thần đạo của Nhật rất là trang nghiêm trang nghiêm nó, nó rất là gọi là có cái gì đó mà cảm thấy có một cái sự an an lòng an an định nào đó khi mình đến đó nó và sau khi cận sống có nhiều thời gian thì mới mới thấy một xã hội rất là đạo đức người Nhật là không có thường là không có ai mà nói dối không ai mà hứa mà không có làm và đặc biệt sản phẩm của Nhật thì chúng ta biết rồi người Nhật không bao giờ làm cái sản phẩm nào mà gọi là hàng giả hay là hàng kém chất lượng hàng kém chất lượng người ta thu hồi thì những cái chuẩn mực đạo đức này nó bắt đầu từ đâu thì, thì anh mới tìm hiểu thực ra trong cái con người của người việt là tất cả họ đều có cái giá trị tâm linh về mặt tôn giáo tức là họ cũng đạo của họ là đạo thần thần đạo là gốc của nhật rồi họ cũng có du nhập đạo đạo phật và chùa họ cũng có những cái đạo thiên chúa và rất là nhiều đạo tại nhật thì người nhật rất là hay là tết thì họ họ đến đền để họ thờ họ, họ cầu nguyện cái một năm an lành đám cưới thì họ đến nhà thờ để họ làm theo cái phong tục phương tây nhưng mà đám ma thì là họ phật giáo tổ chức một cái tức là người nhật họ đã vượt qua cái khái niệm về tôn giáo ở cái chỗ là là chắc chắc vào một điều gì đó nó chính là cuộc sống họ, họ mở lòng họ mở lòng họ tiếp nhận với những cái giá trị tốt đẹp của tôn giáo à, có lẽ cái đó nó hình thành những cái văn hóa và cái chuẩn mực đạo đức của mình tất nhiên nó có giáo dục cho nó nữa cái nền tảng giáo dục của họ thì quá tuyệt vời giáo dục xã hội giáo dục gia đình thì về mặt tâm linh quanh thì như ban đầu nói là gia đình là là gần như người Việt Nam thì ai cũng thờ bà dạ. ở gia đình mình phải có một cái cái hình của ông bà một cái bát nhang lưu hương à, để đến ngày dỗ để mình cúng thì mình chỉ đến đó thôi à, Việt Nam cũng có chùa cũng có nhà thờ Ờ, có người theo đạo và rất là nhiều người không có đi đến những nơi đó thì uh, khi cảm nhận được cái cái khi càng lớn như thế đặc biệt là sau khi mà khởi nghiệp xong có những cái cái cái cái vấp ngã sau những chướng ngại sau những có những khó khăn yeah. Dạ. và ở bên nhật mình đi đến ờ, ví dụ như đền minh trị ở ngay tokyo nó còn cái khu rừng tự nhiên đến đó trong có khu đền minh trị mình đến mình tự nhiên cầu bốc những cái cái sông nguyện ước đó, thì nó nó ứng với lại cái cái cái điều mình đang nghĩ ở trong lòng đang cầu và cái này nó lặp đi lặp lại nhiều lần và sau nhiều lần đó thì tự nhiên mình cảm thấy mỗi một lần mỗi khi mình có khó khăn mình đến đây thì hình như có ai đó đứng cho mình có cái lực vô hình nào đó truyền cái năng lượng dạ đúng rồi thì uh, sau khi về Việt Nam thì bắt đầu khi mà còn thời trai trẻ lập nghiệp á, thì cũng sống ở Nhật nó quen là à, ở nhà thuê này người Nhật ta thích ở nhà thuê hơn là sở hữu nhà thì về Việt Nam thì cũng không có nhu cầu để sở hữu nhà thì ở nhà thuê thì ở cái thay, giai đoạn đó thì khoảng ba mươi mấy bốn mươi là nhà cũng chưa có ổn định nên cái cái cái cái cái, cái, cái, cái à. phòng thờ là không có nha dạ, giống như là trong đang có thờ trong tâm trong tâm thôi nhưng mà hình tướng nhà thì không có cái điều kiện và cũng không có mình cũng chưa phát được cái tâm nhưng mà sau khi ờ, xây cái nhà lúc vào tuổi 40 á, thì bảo toàn mới có con rồi nó an cư lập nghiệp thì bắt đầu sau khi lập cái sự nghiệp xong thì bắt đầu mới nghĩ đến xây nhà cho mình à, xây công ty xong rồi mới xây nhà cho mình thì, à, thì khi xây nhà thì một cách không biết tự nhiên thôi thờ ông bà thì mình các con thờ nhưng mà nó bị ảnh hưởng là khi ở bên nhật đi các chùa và mình cảm thấy cái tín ngưỡng về đạo phật nó cũng có một cái gì đó nó rất là khoa học chứ không không đơn thuần cũng là tín ngưỡng một cái niềm tin mà nó nó nó, nó gọi là sao ờ, phật chính là mình à, những lời phật dạy là là là để mình ngộ ra nó thay thì để, để mình ngộ ra mình ngộ ra cái mình suy nghĩ nhận biết những cái mà mình nghĩ chưa đúng về nó đó thì thì thực ra ở trong nhà trong phòng thờ mà có bức tượng của Phật thì tự nhiên cảm thấy nó tâm nó an à, cũng rất là may là à, bà xã thì cũng là cái người từ nhỏ là cũng hay đi chùa hướng hướng hướng Phật hướng Phật à, cho nên là nhà cũng làm và sau đó thì cảm thấy cái, cái, cái không gian cuộc sống nó cái, việc mà mình tiếp cận đến tâm linh thì sau cái ngày đó thì lại lại, lại có cơ duyên nó gặp được rất là nhiều người thầy hồi xưa thì mình trong quan hệ là công việc thôi là kinh doanh là đối tác nhưng mà sau khi có phòng thờ xong thì tự nhiên lại lại gặp được rất là nhiều người thầy mà mỗi người thầy thì lại có một cái rất là hay Vâng, cái bởi vì thầy là những người tu những người học mà những người ờ, họ sống với một cái khoảng thời gian mình lo làm ăn mình lo công việc mình không có những cái cái, cái không gian thời gian mình gặp được các thầy thì tự nhiên mình học cái điều các thầy học và chia sẻ cho mình à. chia, chia sẻ cho những cái thông tin ờ, anh ờ, gặp những cái bậc thiện tri thức những à, vị thầy chia sẻ cho những cái kiến thức mà thay vì anh tốn rất nhiều năm nhiều thời gian à, bây giờ anh gặp những cái người trực tiếp chia sẻ cho anh những cái trải nghiệm trực tiếp từ đó anh đã anh có những cái thông tin hữu ích cho cái cuộc sống trong công việc dạ, đúng không nói chung anh cảm thấy như thế này trong cuộc sống mỗi một người phải có à, phải học mà muốn học thì cũng có thầy yeah. Dạ thì uh, từ nhỏ đến lớn mình đến trường học thì thầy cô giáo dạy cho mình cái kiến thức cái đó chỉ là kiến thức thôi kiến thức thôi ví dụ như là văn lý hóa văn sử địa vận dụng ra sao tùy vào cái sự khéo léo thì trong cuộc sống này đầu tiên chúng ta cần phải có kiến thức nhưng mà kiến thức xong rồi thì nó chưa đủ nó cần phải có tri thức mà tri thức thì nó nó lại rộng hơn cái kiến thức thì tức là ngoài những cái kiến thức khoa học yeah. Dạ kiến thức mà văn hóa hay này cái kia thì nó còn cái tri thức đó là tri thức của của của con người những vị thầy cho anh kiến thức à, lẫn tri thức tức là trong trường học trong trường học thì chỉ dừng lại là kiến thức à, thì muốn uh, à, tiến thành tri thức thì mình phải học thêm ở trong trường nữa yeah. à, sau này anh hiểu là cuộc sống này nó đòi hỏi con người mình có tri thức yeah. tri thức đây nó là cái sự hiểu biết ngoài hiểu biết đây là không chỉ dừng lại về những cái kiến thức cơ bản cơ bản chuyên môn mà nó phải là cái sự hiểu biết tổng quan trong cuộc sống này thì tôi à, thì cái tri thức nó sẽ giúp cho chúng ta có cái, cái trí tuệ cái tuệ thức cái tuệ thức thì nó là cái cao nhất rồi thì, thì thường là các vị à, thánh nhân các bậc cao tăng những, vị giáo sư những cái người mà học cao thì cái tuệ thức của họ rất là cao tri thức họ rất là tốt cho nên ờ, cái việc mà may mắn cái cái số mệnh của mình có được cái ờ, cái cái, cái mật mã quý nhân nên trong cuộc sống này gặp được rất là nhiều ờ, những những cái bậc như vậy và quý nhân là cái sự hiểu biết cái tri thức cái trí tuệ cho nên thực ra học trong sách cũng là một cách học ở trường cũng là một cách nhưng mà học trực tiếp từ từ từ đến cái cái người học trí tuệ trí tuệ đó thì mình học rất là nhiều từ những cái kinh nghiệm trải nghiệm thực tế của họ từ cái sự học của họ dạ, cho thêm cả năng lượng dạ đúng rồi đúng rồi những vị thầy đó họ phát ra cho mình một cái năng lượng rất là lạc quan cái từ trường đó mình không có thấy được nhưng mà mình có thể cảm được dạ, dạ. thế thì uh, trong cái cuộc sống đó có những cái biến đổi có những cái khó khăn có những cái trở ngại dẫn dạ. dạ. anh sơn đến cái niềm tin về tôn giáo tâm linh nhờ dạ. và từ cái niềm tin đó anh anh tin anh tính nhiều hơn và anh rất thờ phụng tại gia thì cái cuộc sống có thể làm nó chuyển biến theo cái hướng tích cực hơn dĩ nhiên vẫn từ cái gốc của mình là cái gốc là từ cái tâm thiện lành của mình dạ. như anh sơn có cái điều tốt là gặp chướng ngại gặp cái người gây xung đột với mình thì anh nghĩ đơn giản người đó cho mình một bài học dạ thì nói theo Phật pháp thì cái người gây chướng ngại cho mình đó là Bồ Tát thị hiện để thử lòng và để nhắc nhở dạ thì trong khoảng thời gian à, trò chuyện trao đổi vì công việc về công việc về cá nhân về công việc thì anh có vài lời gì về khải toàn anh xin chia sẻ với khán dạ thì uh, khi uh, gặp được thầy và được thầy chia sẻ những cái kiến thức uh, về bản thân thông qua những cái uh, cái, cái, cái, cái phương pháp tử vi về bát tự bát tự tứ trụ rồi cái phương pháp phong thủy qua cái công việc địa lý mà lần đầu tiên cũng hiểu ra một cái việc phong thủy nó chính là từ trường dạ, tức là chúng ta sống trong một cái môi trường có từ trường dạ, tất cả có từ trường thì màu sắc cũng tạo ra từ trường lời nói cũng tạo ra từ trường dạ. cách sống cách nghĩ cũng tạo ra từ trường rồi cái phương hướng nó cũng tạo ra cái từ trường trước đây anh có có quan niệm có quan tâm gì về phong thủy à, phong thủy thì trong cuộc sống mình đã nghe là phong thủy và phong từ xưa nhưng mà nói thật là trước khi gặp thầy Hải Toàn thì xây văn phòng xây công ty xây nhà cũng nhiều lần rồi dạ. chưa một lần nào mà có cơ duyên để gặp một người thầy phong thủy dạ. để mà thực sự mình cảm thấy có cái cái cái cái, cái sự tin tưởng vào dạ. cái cái, cái cách phong thủy đôi khi chỉ dừng lại cái vấn đề là xem kích thước lỗ ban tức là cửa là bao nhiêu dài dạ, dạ, dạ, nó bao nhiêu à, chứ chưa chưa chưa nghĩ tới là sẽ có một người thầy để mà chính thể cụ thể chỉnh cho mình một cách cụ thể về cái cái cái cái, cái, cái cách xem phong thủy mà giống như thầy đã đã chia sẻ cho nên ờ, mình rất là may mắn ờ, khi nhờ thầy đi xem về cái nhà mình ở cái cái công ty văn phòng đang làm việc cái thiết kế là do do anh, anh, anh tự thiết kế cùng với kiến trúc sư nhưng mà phải nói vừa hồi hộp khi khi mời là khi gặp thầy là thấy thầy nói trúng quá rồi thầy nói đúng quá rồi về mặt cơ sở lý luận về mặt tất cả mọi thứ đến đến khi mời thầy đi xem phong thủy ở nhà thì rất là hồi hộp vì nhà mình đã xây xong rồi mà nếu thầy xem thấy cái này nó không có đúng cái này nó sai thì lúc đó làm sao đây chắc lẽ mình mình, mình tập đi mình xây lại không có được nên vừa hồi hộp vừa vừa lo mà cũng có một cái gì đó nếu mình không coi thì cũng không được à, cho nên khi mà thầy xem thì thầy viết ra rất là chi tiết xem thêm tám hướng và cái uh, à, trung thì cung. sau sau khi uh, anh nhìn cái bản luận ừ. sau khi trao đổi thì anh ngộ ra thì cái con thủy khải đoàn truyền đạt đó là về cái từng trường về cái nhìn được thấy được và về cái ý chí ừ. những gì tất cả những gì mà các bạn truyền lại truyền họ trao đổi với mọi người đều có thể giải thích được yeah. Dạ. mọi người đều có thể hiểu và cảm nhận rất là rõ ràng yeah. Dạ. chứ không có mê tín ma mị yeah. Dạ. phong thủy là phong thủy là phương tiện nhờ Phật pháp tâm linh thiền định là phương tiện à, không cái đoàn không có trộn lẫn vào nhau nhờ dạ. thế thì sau cái uh, giai đoạn đó thì anh ngộ ra phong thủy là từ trường. yeah. Dạ. và anh sơn cảm nhận rõ luôn là trong công ty của mình những cái hành động lời nói của bản thân của mỗi người khi mà anh vào công ty khi mà hội họp khi mà đứng trước hội trường của bao nhiêu sinh viên đi thì cái từ trường mình tạo ra là từ từ thiện lành yeah. thì đó là phong thể phong thể đúng dạ yeah, đúng rồi tức là à, cái mà gọi là văn hóa công ty văn hóa doanh nghiệp thì chính bản bản thân cái đó sau khi gặp thầy xong mới, xác nhận là được nó cũng chính là từ trường nó cũng chính là phong thủy ví dụ mình xây dựng cái văn hóa ở à, công ty và trường học là tất cả mọi người đến công ty thì phải có một cái, cái tinh thần tươi sáng cái nụ cười đầu tiên khi gặp nhau phải chào hỏi đây là cái văn hóa nó ở bên nhật người ta đạt được một cái xã hội như vậy và mình muốn à, ngoài xã hội việt nam thì đi vào một cửa hàng thì ít khi nào mà cảm có cái sự chào hỏi của nhân viên hay là cái người bảo vệ mà đứng trước cửa là mình nhìn thấy rất là sợ nhưng cái văn hóa của nhật là đó là sự thân thiện sự gần gũi cái sự chia sẻ cho nên dạ, cho nên uh, à, ngay từ đầu khi về Việt Nam là làm sao để cho các nhân viên của mình các thầy cô giáo học trò cái việc đầu tiên phải là là luôn luôn có cái nụ cười trên mặt hay là trò thì nếu mình vào một cái môi trường mà tất cả mọi cái sự gần gũi thân thiện đó thì tự nhiên nó sẽ làm cho cái tâm của chúng ta nhân viên sẽ cảm đến đến nơi làm việc như, như là một cái nơi đáng sống đáng để để làm thì, thì tự tự nhiên nó hút hút những cái sẽ có nhiều người đến hơn ở à, các từ trường tốt tám mươi từ trường tốt để hút đất lành chim đậu thì đất lành tại sao chim lại biết đó là đất lành nó cũng là cái từ dạ. trường chim cảm nhận được cái từ trường ở nơi đó nó là không gian yên lặng thì tại sao tạo được cái không gian yên lặng đó thì xung quanh nó phải có những cái gì đó ví dụ như cái hồ nước hay là những viên đá hay là những cái cây thì những cái nơi mà mà an bình thì những chim đến khi mà à, gặp thầy thầy cũng giải thích về cái cái mạng mà cái người mà mà dư hỏa sẽ nóng tính mà nếu mà dư hỏa thì thì nên hạn chế đi đến quán nhậu đi đến những cái nơi mà à, sát khí nó sẽ tạo ra cái từ trường làm tăng hỏa làm tăng hỏa và mình đã dư hỏa mà làm tăng hỏa nữa thì mình về nhà một là bốc hỏa lên rồi nhiều khi là vợ chồng con cái lại lại xung đột nữa những cái điều mà thầy nói nó nó không phải là gọi là phong thủy địa lý bình thường nữa mà nó nó chuyển sang cuộc sống rồi nên, nên cảm thấy rất là tuyệt vời anh có thể tóm tắt uh, những yếu tố những yếu tố chính để cho cái thành công yeah. của mình thì uh, yếu tố chính để thành công thì uh, nó là cái gì nó là thực ra cuối cùng uh, mọi người uh, trong cuộc sống là muốn cầu cái gì thì uh, khi còn trẻ thì uh, con cái là chỉ biết là học thôi gia cha mẹ thì chỉ muốn là đầu tư cho con học thành người thôi nhưng mà sau 18 20 rồi thì con nó sẽ phải ra đời nó phải tự lập nó phải đi kiếm sống cha mẹ đâu còn bên cạnh thì cái quan điểm của anh là anh nhìn những thanh niên trong cuộc sống họ đang vất vả có thể nó gọi là họ đang mưu sinh họ đang mưu sinh mà sao thấy ở Việt Nam các thanh niên rất là khó khăn trong con đường mưu sinh làm việc à, các em nó không có một định hướng để mà chọn một cái nghề để làm mà cứ đi tìm cái gì đó để có thu nhập rất là ngắn hạn trong khi sống ở bên Nhật thì lại thấy người Nhật người ta người ta học đến cấp 3 lên đại học cao đẳng xong là khi người ta chọn một công ty là người ta chọn cái cái chuyên môn và cái nghề rồi người ta tìm cái công ty đúng cái chuyên môn cái nghề đó và người ta cứ làm suốt cái công ty đó suốt đời luôn có kế hoạch dài hạn từng cái tất nhiên cái chuyện mà nói một người đi làm suốt đời một nơi thì nó rất khó nhưng mà ở nhiều người ta làm được ở Việt Nam mình thì cái chuyện này là gần như không thể à, nên cái việc mà đi làm mà thay đổi nhiều công ty cũng là cái tốt để học được nhiều kinh nghiệm nhưng vấn đề là mình phải thay đổi theo cái định hướng cái chủ đích của mình mình đi học cái gì sẵn mình có kế hoạch à, thì kết luận lại là trong cái công việc mà anh đang làm thì cái cái cái chìa khóa để thành công là anh có thể giúp cho một thanh niên đã đến tuổi 18, 20, 22 mình nhìn thấy được tương lai phía trước đến năm 30, 35 tuổi mình nên trở thành cái người lao động với một cái công việc, một cái nghề nghiệp mình muốn chuyên môn của các bạn trẻ một cái à, con đường cái chuyên môn rõ ràng con đường sự nghiệp rõ ràng để từ đó trở về sau là chỉ có đi lên thôi chứ không phải bị mệt mỏi vì trong công việc là cứ phải đi thay đổi công việc để tìm những nơi nào tốt hơn không có nơi nào tốt hơn hết tốt hơn là chính là cái khả năng của mình mình làm được cái gì mà mình đóng góp được cho cái nơi mình làm việc chắc chắn người ta sẽ trọng dụng và người ta sẽ sẽ trả cái thương lương vấn đề không phải là mình đi tìm ở đâu mà mình phải phát triển cái bản thân mình mà để phát triển bản thân mình á thì anh lại tìm ra một cái cơ hội cơ hội quá tuyệt vời luôn chắc phải cả ngàn luôn mới có lần một lần cho Việt Nam đó là Nhật Bản là họ họ là một cái nước phát triển rất là nhiều việc làm mà cái cái hàm lượng ờ, công nghệ kỹ thuật cũng như là văn hóa họ ở cái level rất là cao cái đỉnh rất là cao rồi bây giờ họ họ thiếu một nguồn nhân lực do do cái tỷ lệ dân số họ bị giảm họ sinh giảm đi à, người già càng tăng cho nên họ có tới 3 triệu 600 doanh nghiệp mà là những tập đoàn lớn công ty nhỏ đủ mọi loại cái loại hình trong khi Việt Nam chúng ta mới có khoảng 700 ngàn doanh nghiệp và dân số của chúng ta thì lại quá đông người trẻ thì quá nhiều mà lại ờ, lớn lên thì không biết làm cái gì à, thì anh mới 2930 Sơn sẽ quyết định là mình không có đi làm về chuyên môn cơ khí nữa mà mình tìm cái cơ hội để đưa người Việt Nam sang doanh nghiệp giống như mình mà họ vào các công ty cơ khí họ vào các công ty điện tử họ vào các công ty về thực phẩm tất cả những gì mà bên nhật người ta cần có cần cái nhân sự trẻ là mình đưa người việt nam sang thì uh, anh xem cái việc là ở bên nhật người Việt Nam mà sang đó rồi nó giống như là đi học nghề thực tế chứ không phải học ở trường nha mà người ta phải trả tiền cho mình người ta vừa trả tiền cho mình mình vừa học được cái nghề của người ta mà người ta còn cảm ơn mình vì mình làm tốt quá rồi mình happy mình trở về rồi một cái số vốn vài trăm triệu có khi lên đến cả, cả tỷ nếu mà các em nó làm tốt với cái số vốn đó ở cái tuổi hai mươi hai mấy em với cái ngoại ngữ tiếng Nhật và với cái cái, cái tay nghề cái công việc mà đã quen với chuyên môn thì kinh, kinh tế Việt Nam phát triển chắc chắn Việt Nam sẽ không thể mà cứ gia công lắp ráp mãi như thế này mình cũng phải sản xuất ra sản phẩm giống như vậy thì chắc chắn những cái tay nghề kinh nghiệm đó là tương lai các doanh nghiệp Việt Nam sẽ cần để khi họ trở về lại tiếp tục phát triển cái cái công việc tại Việt Nam thì thu nhập họ với cao hết so với trước khi đi chứ cho nên cái sự thành công của anh là anh giúp cho thanh niên cơ hội để đi sang mình để làm một cái việc có thể bắt đầu từ công nhân thôi nhưng mà trong tương lai hướng cái đỉnh cao mà mọi em muốn là họ sẽ trong tương lai có những em nó về nó làm ông chủ nó thành lập công ty có rất là nhiều em nó về đây nó làm ông chủ rồi à, và không chỉ là ông chủ sẽ làm quản lý trong các cái công ty nước ngoài hay công ty trong nước nữa vì các em nó có ngoại người và có kinh nghiệm nước ngoài mà các doanh nghiệp Việt Nam thì lại đang đang làm ăn với gì Hàn Quốc thì cần phải có người này có ngoại ngữ có người làm việc với cái môi trường của Nhật quen rồi thì làm được công ty nào cũng thế cho nên cái sự thành công của anh là tạo ra cái, cái cơ hội việc làm tạo ra thu nhập cao tạo ra cái, cái đường hướng tương lai sự nghiệp mà cái cuối cùng anh đạt được đó là những học sinh mà đến với anh mà đào tạo xong tiếng Nhật xong đào tạo cái cái cái phong cách làm việc cái cái, cái tâm thế làm việc cái kỹ năng làm việc của nhật bản xong đi sang bên kia thì sau khi về thì anh làm được hai cái mà các em này các các các các em này được trưởng thành và nó có được cái ờ, gọi là cách sống cách cách sống cách làm con người ta cần hai cái là cái cách sống ở đời đối với dân sự thế cái quan hệ là một cách sống cách làm tức là khi mình đi làm mình sẽ biết cái làm như thế nào làm như thế nào mình biết thì anh nghĩ môi trường nhật bản nó sẽ giúp cho thành doanh nghiệp mình tạo tôi liền được cái đó ngay cái thực thực thực tiễn chứ không phải là học lý thuyết mà lại có thêm tiền nữa thì cái cái cái việc này anh nghĩ nó là cái cơ hội rất tốt khi anh chọn được cái nghề này tạo ra được cái điều đó năm mình thiếu cái định hướng là làm định hướng về nghề nghiệp lâu dài dạ do xã hội dạ hầu hết văn hóa của người Nhật là coi trọng về à, giá trị đạo đức sự gì à, bình vững à, họ luôn cởi mở trong cái mối quan hệ thân thiện dạ. thế thì nhân quả là ba đời ừ. giáo dục cũng phải là qua đời yeah. mình không thể nào mình thay đổi đứa bé của mình mà ngoài xã hội thay đổi chung được giờ nhưng mà ở đây anh đang cố gắng thay đổi một nhóm một cộng đồng thế thì ít nhiều gì cũng lan tỏa được những cái điều thiện lành từ những cái văn hóa mà anh đã kết hợp ở nhật yeah, dạ, đúng mà ở đây không có không có dễ dàng không dễ dàng để mình hướng một con người phải nhân nghĩa lễ trí tính dạ ngay từ nhỏ yeah. Dạ. mà phải là trong gia đình và cả ngoài xã hội kết hợp cùng nhau dạ thế thì dạy làm người có ba điều người đối với người à, những gì anh đã đối đại với nhân viên đối đại với mọi người theo cái tấm chân tình là yeah. Dạ. người đối với người dạ à, cách sống và dạ, cái cách sống của yeah. mình đối đại phù hợp thế thì đó là một cái bài học mà mình dạy cho cho con mình thấy cho mọi người thấy giờ người đối với thiên địa quỷ thần cái này tự bản thân mình làm và tự mình cảm học làm người là ba cách người đối với người người đối với thiên địa quỷ thần và người đối với thiên nhiên yeah. người mà có được ba cái này thì bất kỳ trong giai đoạn nào cũng dễ có được thành tựu và an lạc có một trong cả hai rất khó mà anh đã được có cả hai có được thành tựu như thế nào là thành tựu không phải là đạt được cái gì nó về vật chất nhưng mà những gì anh làm được là định hướng cho rất nhiều người có được một cái cơ hội về cái không gian về sau yeah. Dạ cái thứ hai là an lạc là mình vui vẻ mình happy trong cái việc mình làm yeah. Dạ. thế thì anh có những cái thông điệp gì anh gửi đến những các bạn trẻ mà họ muốn đi tìm cơ hội làm việc ở nước ngoài à, để nói ờ, về cái điều này thì ờ, anh ờ, anh thấy như thế này là thầy nói phải ba đời mới thay đổi được yeah. Dạ. nhưng mà anh lại nghĩ như thế này nếu như trong cái đời này anh giúp cho một bạn trẻ mà ở cái 18 20 thì đã chưa có cái suy nghĩ gì về tương lai dạ. nhưng mà khi gặp mình qua cái môi trường đào tạo ờ, học về ngoại ngữ là tiếng Nhật rồi hiểu là tương lai mình sẽ làm cái gì với cái nghề gì cụ thể nó là cái làm về cái ngành nào mà các em nó nhìn thấy được cái điều đó và nó đi sang bên Nhật làm được đúng cái môi trường cái công việc đó rồi sau 3 năm 5 năm các em có thể dành được tiền à, vài trăm triệu, năm trăm bảy trăm triệu bằng sức của mình nha dạ. Rồi sau đó các em nó về với cái, cái khả năng nhận thức giống như anh đã từng sang bên Nhật dạ. Anh nhờ cái việc mà giao khoa, giao lưu, giao tiếp, học hỏi được từ người Nhật Tất cả mọi thứ nha Không chỉ là kiến thức ở trong, trong sách vở nhà trường mà là kiến thức ngoài xã hội từ người Nhật từ rất là nhiều người Nhật mà mình, mình sẽ gặp mình sẽ sống với nó mà khi mà anh học được những đó thì cái điều gì sẽ xảy ra tự nhiên anh nghĩ đến cái tương lai xa hơn mình sẽ có gia đình như thế nào rồi có gia đình đó thì mình sẽ đẻ con ra mình sẽ dạy như thế nào như vậy thì cái giá trị để mà anh, anh gặp một người thanh niên mà họ ngộ ra được cái con đường của mình như vậy thì không chỉ giúp cho cái thanh niên đó được đảm bảo cái cuộc sống cái sự nghiệp tương lai bình vững mà chính cái nhận thức của người đó nó sẽ tạo ra một cái hệ thế hệ tiếp theo là con của của họ họ họ cũng sẽ biết dạy con như thế nào sẽ biết định hướng con như thế nào ngay từ khi mới còn chưa sinh ra thì như vậy nó sẽ giúp cho cái thế hệ thế hệ tiếp theo thế hệ tiếp theo nữa như vậy thì ngược lại anh lại nói là nếu như anh tác động như một người thì không phải sau ba đời anh mới thay đổi được mà ngược lại thay đổi từ cái đời đầu và ba đời sau tiếp tục tốt hơn nữa không biết anh như vậy có quá tự tin không nhưng mà thực sự cái đó là cái nguyện vọng của anh ít nhất thay đổi được một phần yeah. Dạ. và một phần một người sẽ lan tỏa đi được nhiều người yeah. Dạ. vì dù gì cũng là những cái điều tốt lành thiện lành yeah. Dạ. À, mình chưa làm được cáo biết thì mình làm được từ từ yeah. thì những người mà anh đã mở lòng anh trợ duyên về à, học về văn hóa về cơ hội việc làm ở nước ngoài yeah. thì đã có rất nhiều người trong quá khứ và giờ nay đã được thành danh yeah. Dạ. họ thành danh họ giúp được tiếp cho những người khác yeah. Dạ. thì cuộc sống đây tất cả là một chuỗi liên kết với nhau yeah. Dạ. để tìm được một cái nghề định hướng được một cái nghề trong cuộc sống lâu dài là khó giờ không phải dễ thế thì đôi khi mình đổi từ đổi từ bên trong giờ là nếu mà các bạn có cái niềm tin về chính mình các bạn vui vẻ lạc quan có nghĩa là các bạn tự cải biến từ bên trong tâm thì tự động những cái gì mà các bạn tìm và gặp á thì nó mang cái yếu tố thiện lành dạ đúng không ạ dạ à, trong cái à, thường á là mình tuyển học viên theo cái tiêu chí gì để à, một cái học viên có thể học và tốn thời gian bao lâu để họ nhờ dạ. yeah, được cái cơ hội à, thường à, cái chương trình mà gọi là đi lao động ở nước ngoài ví dụ như Nhật thì phần lớn là các uh, các em gọi là lao động phổ thông yeah. Dạ. nhưng mà riêng uh, bản thân anh thì ngay từ đầu khi về Việt Nam đã xác định là phải làm sao tiếp cận được với các bạn trẻ mà học ở những cái môi trường như trung cấp cao đẳng đại học tối thiểu phải là cấp 3 nhưng mà dưới cấp 3 mà cho các em đi sang nhiều cái, các em nó cũng sẽ kiếm được tiền nhưng mà cái khả năng các em học nó không thể cao bằng những người kia bởi vì những cái bạn mà học cao đẳng trung cấp đại học thì vốn dĩ là họ đã có cái khả năng học cái nền tảng cái nền tảng kiến thức chuyên môn thì khi họ sang kia rồi họ có cái khả năng đó thì mình đào tạo ngoài ngữ nó rất là dễ còn những em mà cái học lực kém mà mình đào tạo bắt học cái ngoại ngữ thì họ sẽ không chịu học đâu và nếu họ không học mà sang bên nhật thì cái, cái ngoại ngữ đầu tiên cái ngôn ngữ mà không nói chuyện được với người bản xứ thì hỏi làm sao làm được việc được ngay trong công việc là mình đã chỉ làm những cái việc đơn giản thôi chứ mình làm sao mà nhận được những công việc nó cần cái cái sự học hỏi cái sự hiểu biết cái chuyên môn thì cái mức lương ở bên nhật thì nó cao hơn đi nếu mà đưa các em nó ở mức độ đó mà cái học lực kém mà đi sang bên nhật thì cũng kiếm được tiền nhưng mà khi các em về đây các em nó sẽ bị bị, bị hụt hẫng khi về Việt Nam rồi học lực kém làm sao mà đi làm có lương cao được cái cái tư duy cái mong muốn của anh là đưa các thanh niên có trình độ học lực tốt đào tạo thêm ngoại ngữ và trang bị cho các em kiến thức tư duy định hướng về tương lai sau này về Việt Nam là mình sẽ làm việc như là một cái quản lý chuyên gia về kỹ thuật hay là thậm chí sau này sẽ trở thành ông chủ bà chủ kinh doanh thì cái cái việc mà đưa họ đi sang bên doanh nghiệp nó sẽ thành công hơn nhiều nên cái đối tượng mà anh muốn các em đi phải là những em có ý chí tiến thủ cầu tiến và nỗ lực vươn lên chứ không chỉ là đơn giản là đi nước ngoài có tiền tôi đi thì nếu chỉ dừng lại đó thì đi ngược lại cái hậu sẽ không của mình Khánh cảm ơn anh Sơn đã mở lòng chia sẻ về những cái à, trở ngại, những cái khó khăn, những cái à, cái cách để à, định hướng một người có cơ hội làm việc ở nước ngoài yeah. Dạ. như chia sẻ một ít về niềm tin tôn giáo tâm linh thủy theo cái cách nhìn chính trực theo cái cách nhìn đơn giản nhẹ nhàng dạ, thế thì người có ý chí người có mệnh tốt và người có niềm tin về thiên địa vĩ thần mà người sống cùng nhân quả thì là người dễ đạt được thành tựu bạn yeah. À, dạ, <coughs> cảm ơn à, các bạn đã xem chúc dạ. các bạn tâm thần an lạc yeah. Dạ, chúc ờ, tất cả các uh, những người hâm mộ thầy Hải Toàn sẽ tiếp tục theo dõi chương trình của thầy phải nói là thầy luôn luôn truyền đạt những cái năng lượng những cái kiến thức những cái, cái điều mà phải nói rất là giá trị ờ, nó kết hợp giữa những kiến thức của thầy và kết hợp với những cái việc làm cụ thể trong cuộc sống thì có thể sẽ giúp cho mọi người ờ, sẽ cảm thấy thành công quả hơn dạ cảm ơn thầy của mình